Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay lại với kênh Cao Tiến soi kèo. Trong video này, mình sẽ nhận định soi kèo cho anh em trận đá bù tại vòng 7 ngoại hạng Anh giữa Fulham và Chelsea. À, trận đấu này được diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 13 tháng 1. Fulham đang đứng ở vị trí thứ 7 bảng xếp hạng tại ngoại hạng Anh với 25 à, điểm có được sau 18 vòng đấu, ghi được 30 bàn thắng và để thủng lưới 27 bàn. À, trong khi đó Chelsea xếp ở phía sau với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có được 25 à, điểm sau 17 vòng đấu. Chelsea ờ, đang có phong độ cực tệ hại ở mùa giải năm nay, à, trải qua 6 trận gần nhất tại giải đấu ngoại hạng Anh. Chelsea chỉ có một chiến thắng 2-0 trước uh, Bournemouth và một trận hòa trước uh, Nottingham Forest. Còn lại là phải nhận đến 4 thất bại lần lượt trước Brighton, Arsenal, uh, hiện tượng Newcastle và Man City. À, còn Fulham thì đang có phong độ tốt ở mùa giải năm nay với 5 chiến thắng, một trận hòa và hai trận thua trước MU và Man City à, sau 8 vòng đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Còn nói về trận đấu, xét về à, tương quan lực lượng của cả hai đội thì à, trong trận chiến này rõ ràng Fulham không phải là đối thủ xứng tầm với à, đầu Blue và trong lịch sử đối đầu, điều này cũng đã thể hiện được rõ qua việc là ở 7 trận đụng độ nhau gần nhất, Chelsea toàn thắng cả 7 trước Fulham. Cho nên ở trận đấu này, Chelsea có quyền mơ về 3 điểm để nuôi hy vọng lọt vào top 4 tại giải Ngoại hạng Anh năm nay. Đến với tỷ lệ kèo, đội khách Chelsea chấp 0.25 và mức tài xỉu của trận đấu này là 2.5. À, anh em nên vào mã kèo Chelsea chấp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 much.